Kinh Đại Bảo Tích quyển 19 Hán dịch đời Đại Đường Tam Tài Pháp Sư Bồ Đề Đấu Chí Pháp hội 6 Như Lai Bất Đồng phần 1 Phẩm 1 tòa Ký Trang Nghiêm Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại thành Vương Xá, tại núi Kỳ Sở Quật, cùng 1.250 vị đại tỳ kheo. Chúng đại tỳ kheo này đều là bậc A-la-hán được nhiều người biết. Các vị đã dứt hết những phiền não, tâm tuệ giải thoát tự tại, không ngại như con rồng lớn, việc làm đã xong, Cắt được gánh nặng, đạt được lợi ích của chính mình, hết các ràng buộc, thông đạt chánh giác đến bờ bên kia, chỉ riêng tôn giả A Nan còn ở bậc hữu học. Lúc ấy tôn giả sẽ lợi phất từ chỗ ngồi đứng dậy để hở phai áo bên phải, cuối phải chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật Bạch. Bạch Thế Tôn, tuổi xưa các đại Bồ Tát hướng đến vô thượng Bồ Đề thế nào? Rộng tu các hành thanh tịnh, mặc áo giáp tinh tấn công đức trang nghiêm thế nào? Các đại Bồ Tát ấy do mặc áo giáp nên được không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, hành nguyện và sự phát tâm ấy, xin đấng Đại Từ khai thị diễn thuyết cho. <clears throat> Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát ấy vì lợi ích an lạc chư thiên và nhân dân mà chuyên còn tu tập các hạnh thanh tịnh, mặc áo giáp tinh tấn, do đó mà lợi ích an lạc tất cả chúng sinh và sẽ làm ánh sáng Phật Pháp lớn cho chúng Bồ Tát hiện tại và vị lai. Vì họ tán dương nơi công đức chứng được căn lành cái Bồ Tát nghe Pháp này rồi chuyên cần tu học chân như Pháp tánh sẽ được vô thượng Bồ Đề. Đức Phật dạy, lành thay lành thay, này xá lợi Phất. Ông có thể thưa hỏi Như Lai về tình hạnh quang minh, giáp trụ rộng lớn, công đức sâu dày của các Đại Bồ Tát thuộc quá khứ, để nhiếp tỏ các Đại Bồ Tát vị lai. Lắng nghe, lắng nghe, suy gọng đúng lý, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài xá lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Đức Phật dạy, Này xá lợi Phất, từ đây qua phương Đông quá một ngàn thế giới có quốc độ tên là Diệu Hỷ. Thuở xưa có Đức Phật hiệu, Quảng Mục Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác xuất hiện trong nước Diệu Hỷ ấy, vì các đại Bồ Tát nói Pháp vi diệu, dùng sáu Pháp Ba La Mật Đa làm đầu. Lúc ấy có một tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, đờ hở vai áo bên phải, cuối phải chấm đất chắp tay hướng lên Đức Quảng Mục Như Lai mà bạch rằng, Bạch Thế Tôn, như lời Đức Phật đã dạy giáo Pháp và chí nguyện tu hành của Bồ Tát. Đức Quảng Mục Như Lai nói, này tỳ kheo, nếu ông cần phải biết giáo Pháp Bồ Tát rất khó tu tập. Tại sao? Vì Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng có lòng sân hại. Tỳ kheo ấy bạch rằng, Bạch Thế Tôn, từ hôm nay con phát tâm vô thượng Bồ Đề, dùng lòng không vô dối, lời nói chân thật, chẳng đổi khác để cầu nhất thiết chủng trí, từ nay cho đến chừng nào chưa được vô thượng Bồ Đề, đối với tất cả chúng sinh nếu con sinh lòng sân hại, thì chính là trái bỏ chư Phật. Như Lai hiện đang thuyết pháp trong vô lượng vô số, vô biên thế giới. Bạch Bạch Thế Tôn Nay con phát tâm nhất thiết dụng trí này, hồi hướng như vậy, nếu giữa chừng con lại phát tâm thanh văn, duyên giác, thì là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn Nay con phát tâm nhất thiết dụng trí này, hồi hướng như vậy, cho đến chừng nào cho được vô thượng Bồ Đề. Đối với tất cả chúng sinh, nếu con sinh lòng ái dục sân hại, ngu si, hoặc tương ưng với hôn trầm, cống cao, ác tác thì là khi dối tất cả như lai. Bạch Thế Tôn, nếu con phát tâm nhất thiết chuẩn trí này, hồi hướng như vậy cho đến chừng nào chưa được vô thượng bồ đề, nếu con sinh lòng nghi hoặc, lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc sinh khởi tà kiến, dâm dục, nói chối nói lời ác khẩu, nói hai lưỡi làm tổn hại chúng sinh, thì con đã khi dối tất cả chư Phật. Lúc ấy có tỳ kheo khác nghĩ rằng, vị Bồ Tát này do mới phát tâm mặc áo giáp tinh tấn, đối với tất cả chúng sinh chẳng bị sân hại làm lay động. Nhân vì có niệm nghĩ ấy nên trong nước diệu hỷ, đặt hiệu cho Bồ Tát ấy là bất động. Đức Quảng Mục Như Lai thấy Bồ Tát ấy được hiệu bất động, cũng tùy hỷ khen hay. Tố Thiên Vương, Đế Thích Phạm Vương nghe danh hiệu ấy cũng đều tùy hỷ. Nay xá lợi Phất, Lúc ấy Bồ Tát bất động ở trước Đức Quảng Mục Như Lai bạch rằng, Bạch Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí hồi hướng vô thượng Bồ Đề như vậy, cho đến chừng nào chưa chứng vô thượng Bồ Đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì khi dối chư Phật. Như Lai hiện đang thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới. Bạch Thế Tôn, nay con phát đại tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề như vậy cho đến chừng nào chưa được vô thượng Bồ Đề, nếu ở nơi mỗi mỗi lời nói chẳng tương ứng với niệm Phật, và nhất thiết dụng trí là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn, nên con phát tâm hồi hướng như vậy cho đến chừng nào cho chứng vô thượng Bồ Đề. Nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn, nên con phát đại tâm hồi hướng như vậy cho đến chừng nào chưa chứng vô thượng Bồ Đề. Đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đáp y phấn tạo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò má là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn đây con phát, tâm Đại Bồ Đề này, hồi hướng như vậy cho đến chừng nào chưa được nhất thiết chủng trí, nếu con chẳng thành tựu biện tài vô ngại thuyết các pháp, các diệu pháp, là khi dối vô số chư Phật. Bạch Thế Tôn đây con phát tâm như vậy cho đến chừng nào, chưa được vô thượng Bồ Đề, nếu con chẳng an trụ ba oai nghi, hoặc đứng hoặc ngồi hoặc kinh hành, là con khi dối vô lượng chư Phật. Bạch Thế Tôn, để con phát tâm vô thượng, cho đến chừng nào, chưa được nhất thiết chủng trí, nếu đối với chúng sinh con phạm tội căn bản, hoặc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế tục khác, hoặc khởi lòng xấu đến luận tiết của người khác là khi dối vô số chư Phật. Bạch Thế Tôn nên con phát tâm nhất thiết chủng trí này, an trụ hồi hướng vô thường bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường, khổ không, vô ngã, mà lại nghĩ lấy tướng người nữ và nhe răng cười là con khi dối tất cả chư Phật. bà Thế Tôn, nếu con phát tâm nhất thiết chủng trí hồi hướng an trụ vô thường Bồ Đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó, chỉ rõ khinh dễ, hoặc thấy các Bồ Tát khác mà nghĩ tưởng đến Bậc Đại Sư là con khi dối vô số chư Phật. Bạch Thế Tôn, để con phát tâm nhất thiết chuẩn trí hồi hướng vô tượng Bồ Đề, trừ sa môn đệ tử của chư Phật, nếu con ngồi nghe Pháp và lễ lại sa môn, bà la môn ngoại đạo là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn, Nay con phát đại tâm này cho đến vô thượng Bồ Đề. <clears throat> Lúc thực hành tài thí pháp thí, nếu lòng con còn có bị ý thử, với chỗ đáng cúng dường lại sinh lòng giản dị là khi dối tất cả chư Phật. Bạch Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết chủng trí cho đến vô thượng Bồ Đề. Nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ là khi dối tất cả chư Phật. Này xá lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động ấy tu đại hạnh như vậy, cho đến chừng nào chưa chứng quả vô thượng bồ đề, không một chúng sinh nào sắp bị hình phạt mà chẳng cứu hộ họ. Này xá lợi Phất, tội ấy có một vị tỳ kheo nghĩ rằng, Đức Như la đối với đại hạnh ấy nên tác chứng minh, chúng trời người Atula kia cũng nên chứng biết. Này xá lợi Phất, lúc ấy Đức Quảng Mục Như Lai biết tâm niệm của tỳ kheo ấy liền phán rằng, Đúng như vậy, Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, chứng kiến đại hạnh ấy, các thế gian chúng trời người Atula cũng chứng kiến nếu có Đại Bồ Tát nào mặc áo giáp đại tinh tấn như vậy, hướng đến bộ vô thượng Bồ Đề, đều sẽ thành Phật Đạo. Này xá lợi Phất, lúc ấy Bồ Tát bất động Bạch Đức Quảng Mục Như Lai rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết dụng trí này, cho đến chừng nào chưa chứng vô thượng Bồ Đề, Giữa chừng nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc ưu bà di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ là trái bỏ chư Phật như lai. Bạch Thế Tôn, con tu công hạnh ấy, nguyện thành vô tượng Bồ Đề, làm cho cõi nước con rộng lớn thanh tịnh, chúng thanh văn đều không có lầm lỗi. Bạch Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết dụng trí, cho đến chừng nào con chưa chứng vô tượng Bồ Đề, nếu sinh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, là trái bỏ chư Phật Như Lai. Bạch Thế Tôn, con tu đại hạnh này chứng vô thượng chánh giác, khiến trong nước con, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao, cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh. Bạch Thế Tôn, nay con phát tâm nhất thiết trụng trí, cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề. Trong nước con, nếu hàng nữ nhân, con có lỗi lầm của người nữ, như các nước khác thì con chẳng ở ngôi chánh giác nếu ở ngôi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật. Này xá lợi Phất, nếu Bồ Tát do công năng đại nguyện ấy thành tựu, thì tùy niệm xuất sinh các pháp như vậy có thể thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Này xá lợi Phất, tội ấy có tỳ kheo thưa Bồ Tát bất động rằng, Bạch Đại Sĩ, nếu đây là tâm thành không thoái chí, lời nói không hư vọng, thì xin Ngài dùng ngón chân lay động mặt đất. Bồ Tát bất động đương oai thần của Phật và sức bản nguyện căn lành làm cho mặt đất diệu hỷ ấy, chấn động sáu cách, đó là chấn, đại chấn và biến chấn, động, đại động và biến động. Này xá lợi Phất, đúng như lời phát nguyện thọ xưa, Bồ Tát bất động nay đã hoàn thành tất cả công hạnh. Vì thế nên có Bồ Tát nào muốn chứng vô thượng Bồ Đề Tôi nên học theo Bồ Tát bất động. Nếu có Bồ Tát nào kéo tu, những hạnh nguyện ấy, thì sẽ được chư được như cõi nước diệu hỷ ấy, và có thể mâu chứng vô thượng Bồ Đề. Lúc ấy Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, Bạch Thế Tôn, lúc Bồ Tát bất động mới phát tâm có bao nhiêu thiên tử đến dự hội. Đức Phật dạy, này Xá Lợi Tử, thời ấy trong đại thiên thế giới có bao nhiêu tứ đại thiên vương, và cùng đế thích ma vương, phạm thiên vương, đều hoan hỷ chắp tay xuống lên rằng, những đại nguyện công đức được nghe hôm nay là những điều mà từ trước chúng tôi chưa từng nghe. Lúc Bồ Tát bất động thành Phật, trong cõi nước ấy chẳng phải hạng can lành thấp kém, mà được làm chúng sinh ở nước ấy. Xá lợi Phất Bạch Phật Bạch Thế Tôn, như lời Phật đã dạy, ở giúp công đức của Bồ Tát bất động mặt là chỗ chưa từng có ở các Bồ Tát khác. Đức Phật dạy, này xá lợi Phất, Đúng như vậy, các Bồ Tát khác mặc áo giáp lớn phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, không giống như Đại Bồ Tát bất động. Này xá lợi Phất, công đức của Bồ Tát bất động thành tựu, tất cả Bồ Tát trong kiếp hiền này thể đều không có. Này xá lợi Phất, Thù ấy Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký vô tượng Bồ Đề cho Bồ Tát bất động mà dạy rằng, Này thiện nam, ở đời sau này ông sẽ làm Phật hiệu là bất động Như Lai ứng cúng chánh biến tri, Minh hạnh tốt tiền tệ tế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký vô thượng Bồ Đề cho Bồ Tát bất động, như Đức Phật Nhiên đang thọ ký cho ta vậy. Này sẽ lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, có quang minh lớn chiếu khắp thế giới, là địa chấn động sáu cách giống như ngày trước lúc ta chứng nhất thiết chủng trí, coi đầy thiên này cũng chấn động sáu cách. Lại nữa này sẽ lợi Phất, Thổ ấy tất cả cỏ, cây, lầm, rừng đều ngã ngọn hướng về phía Bồ Tát bất động. Cũng như ngày trước lúc ta chứng Bồ Đề, tất cả cỏ cây đều ngã hướng về ta vậy. Lại nữa này sẽ lại Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, ở con nước diệu hỷ ấy có bao nhiêu hàng trời rồng, dạ xoa, atula, kalola, khẩn nala, ma hầu la già, tất cả đều chấp tay đảnh lễ Bồ Tát bất động. như lúc ta chứng vô thượng Bồ Đề trong cõi này, Tất cả hàng trời rồng tán bội chúng đều chấp tay nảnh lễ ta vậy. Lại nữa này sẽ lời Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký trong nước diệu hỷ ấy. Người nữ mang thai đều được an lành, người mù được thấy, người điếc được nghe. Không khác ngày ta thành Phật vậy. Lại nữa này sẽ lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động phát nguyện hướng đến vô thượng Bồ Đề và lúc Đức Như Lai quảng một thọ ký. Cả hai lúc ấy tất cả chúng sinh đều không có nạn hoạn tử, cũng giống như lúc ta chứng nhất thiết chủng trí. Lại nữa này sẽ lợi Phất. Lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, có hương duyệt ý thơm khắp thế giới, cũng như ngày trước lúc ta chứng Đại Bồ Đề, có hương thích ý thơm ngát khắp mọi nơi. Số lời Phật Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát bất động ấy thành tựu những công đức rộng lớn như vậy. Đức Phật dạy, này xá lời Phất, được như được Đức Như Lai quản một tọa ký Bồ Tát ấy. Bồ Tát bất động ấy chẳng phải chỉ có những công đức ấy, là còn có thể được vô biên công đức Ba La Mật Đa. Lại nữa này sẽ lại vất, lúc Bồ Tát bất động được tọa ký, thế gian như trời, người, Atula, lòng họ đều vui mừng, nhu thuận, hiền lành. Cũng như lúc ta thành đạo Bồ Đề, chúng trời người đều vui mừng vậy. Lại nữa này sẽ lại vất, lúc Bồ Tát bất động được tọa ký, có đại dạ xoa tay cầm chày kim can, hầu hạ Bồ Tát, như ta không khác. Lại nữa này sẽ lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, chúng trời người rải những hoa đẹp vàng, hương nước, hương bột lên trên Bồ Tát, giống như lúc ta chứng đạo Bồ Đề. Lại nữa này sẽ lợi Phất. Lúc Bồ Tát bất động được thọ ký có chúng trời cười, đều hai mươi ức vị phát tâm vô tượng Bồ Đề, được Đức Quảng Mục Như Lai tỏ ký thành Phật. Lại nữa này xá lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, những hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng nở khắp đại địa, cũng như bồ đề đạo tràng của ta, hoa nở trùm khắp. Lại nữa này xá lợi Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, có vô lượng chư thiên ở trên hư không, rải những thiên y choàng trên mình Bồ Tát và đồng sướng rằng cầu nguyện Bồ Tát này mau chứng vô thượng Bồ đề. Như lúc ta được nhất thiết chủng trí, chư thiên rải y cúng dường. Lại nữa này sẽ lợi Phất, thọ ấy thế gian, rồi người Atula thấy Bồ Tát bất động, được thọ ký, vô thượng Bồ Đề, đều rất vui mừng, còn hơn là người đời, cha mẹ sinh con trai, cũng như lúc ta chứng nhất thiết chủng trí, chúng trời người đều rất vui mừng. Lại nữa này sẽ lợi Phất, khắp cõi nước diệu hỷ ấy, tất cả trời người Do thần lực của Đức Như Lai quản mục, đều nghe Bồ Tát bất động được thọ ký, họ cúng dường nhiều thứ y phục tốt và món ăn ngon lành. Như mọi người cúng dường thì kheo lúc tháng ca đề đã mãn. Lại nữa này sẽ lại Phất, lúc Bồ Tát bất động được thọ ký, chúng sinh ở cõi dục mang những món ăn ngon và tấu nhạc trời để dân cúng dường. Này sẽ lại Phất, Bồ Tát bất động được thọ ký rồi, có nhiều công đức thành tựu như vậy. Tôn giả xá lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ứng cúng, chánh, đẳng, giác, chánh giác, rất là hy hữu, khéo nói cảnh giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Cũng về cảnh giới thiền định, cảnh giới loài rồng, chẳng thể nghĩ bàn. Các nghiệp nhân và quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát bất động ấy, lúc mới phát tâm, nhiếp thọ công đức thù thắng như vậy, được Đức Quảng Mục Như Lai thọ ký, lại hoàn thành những công đức lớn chẳng thể nghĩ bàn ấy. Đức Phật dạy, đúng như vậy, đúng như lời ông nói đó. Bây giờ tôn giả A thưa tôn giả sẽ lời Phật. Bạch Đại Đức Bồ Tát mới phát tâm ấy mặc áo giáp tinh tấn. Đức Thế Tôn lượt nói phần ít công đức vẫn còn chưa hết. Xá lợi Phất nói, đúng như vậy, Đức Như Lai chỉ lượt nói thôi, vì sao? Vì Bồ Tát ấy an trụ nơi sự phát tâm, mặc áo giáp tinh tấn, thành tựu vô lượng công đức chẳng thể nghĩ bàn. Tôn giả sẽ lời phất lại bạch Đức Phật rằng, Bạch Thế Tôn, này Thế Tôn đã lượt khen Bồ Tát bất động, mặc áo giáp tinh tấn, có công đức thù thắng rồi. Quý mong đức như Đức Thế Tôn, vì giúp thọ các Bồ Tát hiện tại và vị lai, mà tuyên nói rộng cho, Đức Phật dạy. Này xá lợi Phất, Bồ Tát bất động lúc mới phát tâm, mặc áo giáp tinh tấn, có công đức chẳng thể nghĩ bàn như vậy lê ta vì ông mà nói, phân ích, lắng nghe, lắng nghe và khéo suy gẫm đó. Tôn giả sẽ lời Phất Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chúng con muốn xin được nghe. Đức Phật dạy, này sẽ lời Phất, bất động Bồ Tát phát nguyện như vậy. Giả sử hư không có đổi khác, hoàn thể của con trọn chẳng thoái chuyển. Do chí nguyện ấy nên bao nhiêu công sức, Bồ Tát bất động đều sớm thành tựu cả. Này sẽ lời Phất, ta chẳng thấy các Bồ Tát ở kiếp hiền này, có ai mặc áo giáp tinh tấn như Bồ Tát bất động. Này Sa Lợi Phất, công hạnh tu hành của Bồ Tát Bảo Tràng so với Bồ Tát bất động, trong một ít phần cho đến phần Kala cũng chẳng bằng một. Này Sa Lợi Phất, Bồ Tát bất động mặc áo giáp tinh tấn, vô lượng Bồ Tát khác đều không bằng được. Này Sa Lợi Phất, Bồ Tát bất động do thể nguyện kiên của ấy ma chấn vô thượng bồ đề, nay hiện ở thế giới diệu hỷ, hiệu là như lai, bất động, ấn cúng, chánh đẳng, chánh giác. Lại nữa này sẽ lệ vất như lai bất động, lúc tu hạnh Bồ Tát, tuổi xưa có ai đến, sinh đầu, mắt, tủy não, tay, chân, đều vui vẻ xả bỏ cho, chẳng ra ý một ai. Này sẽ lệ vất bất động như lai từ khi mới phát tâm, đến lúc chưa chứng vô thượng Bồ Đề, Do đại nguyện như vậy nên không mang những bệnh tật phong, nhiệt đàm, đau đầu. Này sẽ lợi Phất Như Lai bất động tuổi xưa lúc hành Bồ Tát Đạo. Được những pháp chưa từng có như vậy. Này sẽ lợi Phất vì tuổi xưa đời đời sinh ra, Bồ Tát ấy cúng dường phụng thờ chư Phật. Ở chỗ chư Phật ấy, Bồ Tát thường tu phạm hạnh. Vì thế nên đời nào cũng lại lấy tên là bất động. Cả đời nào sinh ở cõi nước nào cũng nhằm đời có Phật, thường thấy Phật. Này sẽ lợi Phật, ví như quán đảnh đại vương dòng sắc đế loại ở trong nước được tự tại hơn cả, từ một cung điện sang qua một cung điện. Chân vua chẳng đi trên đất, hưởng thụ vui năm dục. Bồ Tát bất động lúc tu Bồ Tát Đạo, đời đời thường tu phạm hạnh, cúng dường cho Phật Bồ Tát ấy thuyết Pháp, chỉ dạy, đều tương ưng với Ba La Mật Đa, ít có tương ưng với thanh văn địa, có thể làm cho các Bồ Tát thẳng vào an trụ vô thượng Bồ Đề. Do vì Bồ Tát ấy phát tâm an trụ vô thượng Bồ Đề như vậy, nên được công đức lợi ích rộng lớn như vậy. Bồ Tát bất động lại đem căn lành pháp thí, hồi hướng vô thượng Bồ Đề phát nguyện như vậy. Lúc tôi thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do ai lực của Phật, nghe tôi thuyết Pháp đều thọ trì, đọc tụng, hay phụng sự chư Phật Như Lai, trừ một cõi Phật đến một cõi Phật cho đến chừng nào chưa chứng vô thượng Bồ Đề. Thương chẳng xa rời cho Phật Thế Tôn. Cũng như vậy, cũng như tôi vậy, chỉ trừ người đến cung trời đau sức ở ngôi vũ xứ, vì sao vì pháp của Bồ Tát tự nhiên như vậy. Nếu từ cung trời đau xuất giáng thần ở thai mẹ, lúc từ không phải sinh ra thì đại địa chấn động. Này sẽ Lợi phật thân sau cùng của Bồ Tát có điềm tướng như vậy. Này sẽ Lợi Phất, như tỳ kheo, đỗ thần túc thông, và trong cung điện ở như ở hư không. Oai nghi đứng ngồi đều không chướng ngại, cũng vậy, thân sâu cùng của Bồ Tát. Dù ở thai mẹ mà như ở hư không, tất cả thứ bất tịnh nhu ế trong thai bào chẳng nhiễm ô được, mùi hôi cũng chẳng nhiễm đến. Này sẽ lợi Phất, Như Lai bất động lúc thành Bồ Tát Đạo, thọ xưa phát nguyện như vậy. Nếu tôi thành Phật, trong nước tôi những người hành Bồ Tát Thừa và những người hành Thanh Văn Thừa đều dứt hết ma nghiệp. Trong tất cả thời, tất cả các loại ma chúng chẳng có được dịp. Như tôi lúc hành Bồ Tát Đạo, được dứt tất cả ma nghiệp, các Bồ Tát ấy cho đến chưa thành những công đức lớn, thường xuyên nhiếp thọ tu hành Bồ Đề Hạnh. Này xá lợi Phất, Như Lai bất động lúc hành Bồ Tát Đạo. Thuở xưa khơi diễn thiết các pháp và lúc lắng nghe Pháp, thân và tâm của Bồ Tát ấy, chẳng biết mỏi mệt vì sao. Vì lúc mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát đã được oai lực Pháp thân. Này Xá Lợi Phất, Như Lai bất động lúc hành Bồ Tát Đạo đã phát nguyện như vậy. Lúc tôi thành Phật, trong lúc tôi, các Bồ Tát đều được Pháp thân viên mãn như tôi không khác. Phẩm 2. Công đức trang nghiêm cõi Phật Lúc bấy giờ, tôn giả Xá Lợi Phất bạch Đức Phật rằng, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói Đức Như Lai bất động lúc hành Bồ Tát Đạo có công đức rộng lớn rồi. Mong Thế Tôn lại nói rộng cõi nước công đức trang nghiêm thù thắng hiện tại của Đức bất động Như Lai để cho hàng hữu tình tu Bồ Tát Thừa. Nghe công đức ấy, xin lòng kính mến, muốn thấy Đức Như Lai bất động để lễ bái cúng dường. Hàng hữu tình ở Thanh Văn Thừa, chấn được vô học, nghe cõi nước ấy, công đức trang nghiêm, cũng mong được chiêm lễ cúng dường phụng thờ. Đức Phật bảo sẽ lời Phất, lành thay lành thay. Nay xá lợi Phất, nay ông có thể hỏi được nghĩa lý ấy. Lắng nghe, lắng nghe, khéo suy gẫm, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Xá lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con muốn xin được nghe. <clears throat> Đức Phật dạy, này xá lợi Phất, lúc Đức Như Lai bất động, chứng nhất thiết chủng trí, phóng quang minh lớn, chiếu khắp cả thế giới, đại địa chấn động sáu cách. Trong thế giới ấy, chúng sinh biết Như Lai bất động, chứng vô thượng giác, Suốt bảy ngày đêm, họ không có tưởng đến ăn uống, không nhớ tưởng đến đói khát, cũng không có mỏi mệt. Yên, nghỉ, ngủ nghê, chỉ có an lạc, vui mừng, ưa thích, điều lành. Lúc ấy chúng sinh và chư thiên ở cõi dục. Ở nước diệu ấy ấy không có dâm dục. Vì sao? Vì do bản nguyện lực của Như Lai bất động, nên làm cho các chúng sinh nước ấy hiện đời, nhiếp thọ những công đức ấy. Này Xá Lợi Phất, lúc đức bất động như lai chứng nhất thiết chủng trí. Bao nhiêu những chúng sinh ở nước diệu hỷ đều chí thành chấp tay hướng lên Đức Như Lai bất động, vì khát ngưỡng Phật nên hiện đời, họ có thể nhiếp thọ vô lượng công đức như vậy. Lại nữa này sẽ lại Phất, quốc độ của Đức Như Lai bất động, công đức trang nghiêm, do lượng thế giới, khác chẳng sánh kịp. Này sẽ lại Phất, do Đức Như Lai bất động lúc hành đạo Bồ Tát, phát hoàng thệ nguyện, nên quốc độ ấy thường thắng trang nghiêm. Như hôm nay ta thành tựu bản nguyện. Nay xá lợi Phất. Lúc Đức Như Lai bất động thành vô thượng chánh giác, khoảng sát na hay dây lát tất cả chúng sinh ở nước diệu hỷ, hoặc có thiên nhãn hay không có thiên nhãn, họ đều được thấy Đức Như Lai bất động. Này xá lợi Phất, đó cũng là bản nguyện của Đức Như Lai ấy làm cho các loài hữu tình được công đức ấy. Lại nữa này xá lợi Phất, Lúc Đức Như Lai bất động ngồi đào tràng chứng vô thượng Bồ Đề. Thiên ma ba tuần chẳng sinh lòng quấy nhiễu làm chướng ngại, là có vô số chư thiên đem những hoa hương và kỹ nhạc trời đến cúng dường Đức Như Lai, đều cầm bột mịn chiên đàn, rải trên mình Đức Phật. Hoa và hương ấy ở trên hư không hợp thành lọng báu, đó đều là do bản nguyện của Đức Như Lai bất động mà thành tựu như vậy. Lại nữa này sẽ lại phát, lúc Đức Như Lai bất động thành vô thượng Bồ Đề, Quang minh lớn chiếu khắp thế giới, ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và của chư thiên đều bị che lấp. Đó cũng là do bản nguyện của Đức Như Lai ấy viên mãn, nên nay hiện điềm tướng ấy. Tôn giả sẽ lại phất bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai bất động lúc hành đạo Bồ Tát thật có áo giáp tinh tấn rộng lớn, có thể phát hoàn thể nguyện như vậy. Do thuở xưa tu hạnh nguyện Bồ Tát, nên làm cho vô lượng chúng sinh trồng những cội lành nơi vô tượng Bồ Đề lại đem căn lành hồi hướng vô thượng bồ đề để trang nghiêm quốc độ thanh tịnh. Đúng như vậy, hồi hướng nguyện lực thể đều viên mãn cả. Đức Phật dạy, lại nữa này sẽ lợi Phất. Nước diệu hỷ ấy có cây bồ đề do bảy báu làm thành căn một do tuần, thân cây chu vi nửa câu lô xá, nhánh lá che rập một do tuần. Dưới có nền thềm rộng bốn do tuần, Đức Như Lai bất động ngồi trên ấy chứng đạo bồ đề. Bốn phía cây bồ đề ấy có những cây đà la và cây tô mạng na bày hàng khắp nơi, gió thổi lay động nhánh lá phát ra tiếng hòa nhã, âm nhạc trong đời không sánh kịp. Lại nữa này sẽ lợi phất, cõi nước của Đức Phật ấy không có ba ác đạo là địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ. Tất cả chúng sinh đều thành tựu mừng nghiệp lành, đất bằng như lòng bàn tay, màu hoàng kim, không có hầm hố, cái gốc ngói sạn. Đất ấy mềm dịu như bông đau la miên, Lúc đi, đất ấy lún xuống, cất chân lên, đất trở lại như cũ. Nay sẽ lại vất, nước ấy không có ba loại bệnh của phong, nhiệt và đàm phát sinh ra. Nay sẽ lại vất trong nước ấy. Tất cả hữu tình, không có vọng ngữ, thân không hôi dơ xấu xí, với tham sân si tại đều yếu mỏng. Trong nước ấy không có lao tù, giam nhốt chúng sinh, cũng không có hàng ngoại đạo gì học. Trong nước ấy tất cả cây mọc lên thường có bông trái, lại có cây lạ tên là kiếp ba. Trên cây hiện ra y phục tối tốt, đủ năm màu, bóng láng sáng chói, tỏa hương thơm tất cả thời gian không bị đổi. Như hoa trời rất thơm to, y phục cũng có mùi thơm như vậy. Người dùng y phục ấy, thân họ cũng có mùi thơm như vậy, như ở cõi nước này. Nhà giàu sang y phục dư nhiều, mặc dùng như ý, này sẽ lại phất. <clears throat> chúng sinh nước ấy. cần dùng đồ uống ăn thì đồ uống ăn theo tâm niệm hiện ra, không có đại tiểu tiện dơ uế, như ở trời đau lợi. Này sẽ lợi Phất, lâu đài cung điện ở nước ấy đều nghiêm sức bằng bảy báu, bốn phía có nhiều ao tắm đầy nước tám công đức, thọ dụng theo tâm niệm của người, đã có nhiều vườn tược đều xinh đẹp thanh tịnh. Chúng sinh nước ấy phần đông lấy pháp lạc làm lễ sống. Này sẽ lợi Phất, Người nước ấy không có tật đố, tất cả nữ nhân nước ấy. Siêu việt hơn nữ bảo của chuyển luân thánh vương, được công đức như chư thiên. Nếu so sánh thì chẳng bằng một phần trong trăm ngàn món ức phần, cho đến Upanisada phần cũng chẳng bằng một. Này sẽ lợi Phất! <clears throat> Người nước ấy theo nghiệp báo của họ chiêu cảm, những ghế giường đều bằng bảy báu đầy đủ sự trang nghiêm xinh đẹp, gối êm ái như bông đô la miên. Đó là do nguyện lực tổ xưa của Đức Như Lai bất động, mà thành tựu những sự trang sự nghiêm hảo như vậy. Này xá lợi Phất, những thức ăn, món uống của người nước ấy, màu sắc hương vị đều như cõi trời. Lại nữa này xá lợi Phất, như ở uất đơn vị không có vua riêng, cũng vậy, nước diệu hỷ chỉ có Đức Như Lai bất động, là đấng Pháp phương Như trời đau lợi phụng sự đế thích, người nước diệu hỷ đều thờ Đức Như Lai bất động. Này Xá Lợi Phất, ông phải biết nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động, có công đức trang nghiêm. Này Xá Lợi Phất, chúng sinh đức ấy, lòng họ không phóng dật, vì sao cũng là do nguyện lực của Đức Như Lai bất động. Bây giờ có một tỳ kheo, nghe Đức Phật khen ngợi công đức trang nghiêm của cõi nước diệu hỷ, bèn xin lòng tham trước Bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nơi con nguyện sinh về nước của Đức Như Lai bất động. Đức Phật dạy, Ông ngu mê như vậy, làm sao sinh về nước ấy được? Vì sao? Chẳng phải do lòng ái luyến mà được sinh, chỉ có trồng những gốc lành tu, những phạm hạnh mới được sinh về nước ấy. Này xá lợi Phất, ở nước diệu hỷ, tùy theo ý muốn của chúng sinh nước ấy, có eo đầy nước tám công đức thanh tịnh liền hiện ra, uống, rửa hay tắm đều được đều vườn ý người. Người nào chẳng muốn thì liền chẳng thấy có eo nước. Này xá lợi Phất trong nước diệu hỷ ấy, gió thơm mát reo vui làm đẹp lòng người. Gió thơm ấy được chư tiên làm ra mùi thơm, và tùy theo lòng người và có gió thổi đến hay không thổi đến. Đó là do nguyện lực thuở xưa của Đức Như Lai bất động, nên có công đức ra nghiêm như vậy. Này xá lợi Phất, ở nước diệu hỷ ấy, y phục và đồ trang sức của hàng nữ nhân đều từ nơi cây sản xuất tùy ý người dùng. Nữ nhân nước ấy không có lỗi lầm của người nữ, chẳng phải như những người nữ ở cõi này nhiều tật đố, nói lời hai lưỡi và nói lời ác khẩu. Nữ nhân ở nước diệu ấy, lúc thai nghén đến khi sinh nở, mẹ con đều khỏe mạnh, cũng không có ô uế. Vì sao? Vì tất cả công đức ấy đều do bản nguyện lực của Đức Như Lai bất động tạo thành. Này xá lời Phất, trong nước diệu hỷ ấy có những sự an ổn khoái lạc như vậy. Này xá lời Phất, trong nước của Đức Như Lai bất động, không có buôn bán đổi chát, cũng không trồng tỉa ruộng nương. Người nước ấy thường hưởng nhàn nhã vui sướng. Này sẽ lợi Phất, trong nước diệu hỷ ấy, lúc ca ngâm du hí, không bao giờ có tâm tương ưng với sự dâm dục, mà chỉ thọ hưởng pháp lạc tôi, này sẽ lợi Phất. Trong nước diệu hỷ ấy, bao nhiêu cây đa la, cái tô mạng na, đều bày hàng ngay thẳng đều đặn, Gió nhẹ thổi động phát ra âm thanh hòa nhã, âm nhạc của chư thiên cũng chẳng bằng tiếng gió động cây reo ở nước ấy. Này xá lợi Phất, nếu Bồ Tát nào muốn nhiếp thọ cõi Phật thì nên nhiếp thọ công đức như vậy, và tịnh tu cõi Phật như Đức Như Lai bất động lúc hành đạo Bồ Tát, nhiếp thọ cõi nước thanh tịnh trang nghiêm. Này xá lợi Phất, trong nước diệu hỷ không có lúc nào, chỗ nào tối tăm cả, dù có mặt trời mặt trăng, mà không hiện ánh sáng. Vì sao? Vì quang minh lớn của Đức Như Lai bất động thường chiếu sáng khắp cả nước vậy. Này xá lời phật ví như lâu đài cao lớn đóng kín tất cả cửa ngõ, rồi đặt mani bảo châu ở trong nhà. Người trong nhà cả ngày lẫn đêm thường thấy sáng rực. Ở nước diệu hỷ, tất cả chúng sinh thấy quang minh rực rỡ của Đức Như Lai bất động, cũng như vậy. Lâu đài cao lớn dụ cho thế giới diệu hỷ kia Mani Bảo Châu dụ cho Đức Như Lai bất động. Ánh sáng của Mani Bảo Châu dụ cho ánh quang minh của Đức Phật. người trong lâu đại dụ cho chúng sinh trong đức diệu hỷ. Này xứ lợi Phất, lúc Đức Như Lai bất động bước đi, tự nhiên có hoa sen ngàn cánh đế chân. Hoa sen ấy màu hoàng kim, thế gian không có thứ gì làm ví dụ được. Đó cũng là do nguyện lực thù thắng của Đức Phật hiện thành. Bây giờ, tôn giả sẽ lời phát bạch Đức Phật bạch Thế Tôn. Lúc Đức Như Lai bất động vào trong nhà, hoa sen màu vàng trọng có đỡ chân Đức Phật ấy chăng? Đức Phật dạy, này xá lợi Phất, việc ấy không quan trọng, đâu cần phải thưa hỏi. Này xá lợi Phất, Đức Như Lai bất động lúc đi vào xóm làng, nhà, cửa, hoa sen ngàn cánh, liền hiện lên đỡ chân. Nếu có thiền nam hay thiền nữ nghĩ rằng, nếu Đức Như Lai quan lâm đến nhà này, những hoa sen đỡ chân Đức Như Lai nên tụ lại một chỗ. Hoa sen liền theo tâm niệm họ mà tụ lại. Nếu lại có người muốn hoa sen trụ ở hư không, thì hoa theo ý họ mà trụ ở hư không, đó là do sức oai thần của Đức Như Lai, của Đức Bất Động Như Lai. Này sẽ lời Phất hoa sen dưới chân Đức Phật ấy ban cho mọi người để xây tháp cúng dường. Này sẽ lời Phất, vì duyện tiết chánh Pháp, Đức Như Lai bất động đi khắp nước diệu hỷ, Đi tới đâu cũng đều do có hoa sen màu vàng rồng ngàn cánh hiện lên đỡ chân. Lúc Đức Như Lai bất động, hiện đến giáo hóa ở cõi nước khác, hoa sen màu vàng rồng ngàn cánh cũng hiện ở cõi nước ấy. Do ai thần của Đức Phật ấy khắp cõi nước diệu hỷ, đều dùng hoa sen màu vàng rồng ngàn cánh trang nghiêm nước ấy. <clears throat> Phẩm ba chúng thanh văn lại này sẽ Lợi Phất lúc thuyết pháp Đức Như Lai bất động có thể khéo điều phục vô lượng chúng sinh, làm cho họ chứng quả A-la-hán, an trụ thiền định nơi tám giải thoát. Số người ấy rất đông. Này sẽ Lợi Phất, Đức Như Lai bất động có vô lượng vô số chúng thanh văn. Ta chẳng thấy có toán sư hay đệ tử của toán sư nào có thể tính được số thanh văn ấy. Này sẽ Lợi Phất, như ở cõi nước ta, những người được quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, a hàm đông vô số kể. Ở nước diệu hỷ, người chứng quả A-la-hán nhiều vô số cũng như vậy. Này sẽ lợi Phất, như bậc tu đà hoàng, quả mệt mỏi với bảy lần thọ sinh. Vì họ thuyết pháp, họ mới được A-la-hán quả, ta gọi họ là bậc bảy lần thọ sinh. Ở nước diệu hỷ, có người nghe Đức Như Lai bất động thuyết pháp lần đầu, được quả tu đà hoàng, nghe pháp lần thứ hai, được quả tu đà hàm, nghe pháp lần thứ ba, được quả a-na-hàm nghe pháp lần thứ tư, chứng quả A-la-hán. Những người chẳng nhất định một đời chứng quả A-la-hán thì gọi là người giải đãi. Nay sẽ lợi Phất ở nước Diệu Hỷ, người được quả Tô Đà Hoàng thì thân hiện đời ấy, chứng được quả A-la-hán, chẳng phải như cõi này, phải trải qua bảy đời thọ sinh. Ở nước ấy, người được quả Tư Đà Hàm, thì hiện đời liền chứng quả A-la-hán, chẳng phải như cõi này, phải trải qua một lần sinh lên cõi trời một lần trở lại nhân gian mà gọi là Tư Đại Hàm. Ở nước ấy, người được quả A-la-hàm thì hiện đời ấy được quả A-la-hán, chẳng phải do cõi này mà sinh lên cõi trời, rồi mới từ đó chứng A-la-hán, không còn sinh trở lại nhân gian nên gọi là A-la-hàm. <clears throat> này sẽ lại Phật, Đức Như Lai bất động nói hình vị sai biệt của chúng thanh văn cho đến an lập thánh quả như vậy, nếu thiện nam thiện nữ nào rõ được pháp ấy thì chẳng ở phàm phu và bậc hữu học mà chết. Họ ở bậc vô học A-la-hán mới nhập diệt độ. Này Xá Lợi Phất, nói bậc vô học là đó là giả danh kiến lập ở nơi quả A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, chúng thanh văn của Đức Như Lai bất động ở đất diệu hay ấy đều thanh tịnh đầy đủ an định kiên cố. Này Xá Lợi Phất, Chúng thanh văn của Đức Như Lai bất động, giả danh để kiến lập những vị là Đại A-la-hán, các lậu phiền não đã hết, việc làm đã xong, vứt bỏ các nạn sinh tử để được lợi sạch hết, kết sự ba cõi chánh giáo giải thoát. Các A-la-hán ấy phần đông an trụ trong thiền định tám giải thoát. Này xá lợi Phất, Đức Như Lai bất động có những chúng thanh văn đầy đủ công đức trang nghiêm như vậy. Lại nữa này xá lợi Phất trong đức diệu hỷ, dùng ba báu là vàng, bạc, lô ly, làm thềm từ chiếc phù đề đến đến trời đáo lợi. Chư thiên đáo lợi nếu muốn đến gặp Đức Như Lai bất động để đảnh lễ cúng dường, họ đi theo thềm bầu ấy mà xuống đến chỗ Đức Phật. Chư thiên ấy thấy người chiêm phù đề giàu có, hân tịnh, thì sinh lòng mến thích mà nói rằng, chúng ta có phước báo cõi trời, người chiêm phù đề có phước báo loài người, phước thù thắng của người không khác phước trời, của chúng ta mà còn hơn là khác. Vì ở nhân gian có Đức Như Lai bất động, hiện đang thuyết pháp. Vì lẽ ấy nên chư thiên thường thích nhân gian. Này sẽ lời Phật, nếu người Diêm Phù Đề lên cõi trời thì họ sẽ không ưa thích. Vì sao? Vì họ nghĩ Đức Như Lai bất động, thường ở nhân gian thuyết pháp, làm cho họ được lợi ích. Vả lại phước báo của họ chẳng khác cõi trời. Vì thế nên cõi trời đau lợi chẳng bằng nhân gian. Này sẽ lời Phật, ở nước diệu hỷ, do thần lực của Phật, trời và người thấy ngược thấy được nhau, như ở đây loài người nhìn thấy trăng sao, người ở cõi ấy nhìn lên cung điện chư thiên cũng như vậy. Đó cũng là sự thành tựu do nguyện lực của Như Lai, Đức Như Lai bất động khi còn tu hành Bồ Tát hạnh thời xưa. <clears throat> Này sẽ lại vất Đức Như Lai bất động. Đức bất động Như Lai thuyết pháp âm thanh vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, bốn chúng nghe pháp không có trống khuyết. Này sẽ lại vất chúng thanh văn ở nước diệu hỷ, chỉ trong mong pháp thực, không tưởng đến thức ăn khác. Lúc nghe pháp, họ nhất tâm tịch tỉnh, hoặc ngồi hoặc đứng, thân tâm không mỏi mệt. Này sẽ lời Phật Đức Như Lai bất động, ở trên hư không thuyết pháp cho đại chúng. Các thanh văn ấy không luận có thần thông hay không có thần thông, do ai lực của Đức Phật, tất cả đều ở trên hư không. Dùng 32, dùng ba oai nghi đi đứng và ngồi mà nghe Pháp. Các thanh văn ấy lúc muốn nhập Niết Bàn thì họ ngồi kiết già mà diệt độ. Khi ấy đại địa chấn động, khi diệt độ xong, chư thiên và nhân dân đều đến cúng dường hoặc có vị A-la-hán lúc muốn diệt độ. Trong thân họ phát ra lửa mà tự trà tỳ, hoặc có vị diệt độ thân, thể tự nhiên tan biến không lưu xá lợi, hoặc có vị lúc diệt độ, họ du hành trong không gian như mây, ngũ sắc, dây lát tiêu tan, không còn dấu tích, hoặc có lúc hoặc có vị lúc nhiệt độ, hiện ở hư không rơi xuống như trận mưa, đến đất thì tiêu hết. Này, xá lợi Phất, đó là do lúc hành đạo Bồ Tát Đức Như Lai bất động, có phát thể rằng, nếu tôi thành Phật thì chúng thanh văn ở nước tôi dùng ba oan nghi mà nhập diệt. Lại nữa này sẽ lại Phất, ở nước diệu hỷ, chúng thanh văn phần nhiều được bốn vô sở ý, người được bốn thần túc còn đông hơn, này sẽ lời vất ở nước diệu hỷ, chúng thanh văn thành tựu đầy đủ công đức như vậy. Tôn giả sẽ lời vất bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đức Như Lai bất động có hàng thanh văn thành tựu công đức rộng lớn viên mãn. Kinh Đại Bảo Tích Quyển 20, Hán Dịch Đời Đại Đường Tam Tại Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội 6, Như Lai Bất Động Phần 2, Phẩm 4, Chúng Bồ Tát. Bây giờ tôn giả sẽ Lợi Phất tự nghĩ, Đức Thế Tôn đã nói về chúng thanh văn ở nước Diệu Hỷ, đầy đủ công đức rồi, ta lại muốn nghe đầy đủ công đức của các Bồ Tát ở nước ấy. Vì sao? Vì tất cả công đức đều từ đây phát sinh. Đức Thế Tôn biết tâm niệm ấy liền bảo tôn giả Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, trong nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động, có vô lượng trăm ngàn ức chúng Bồ Tát đều tập hợp đến. Những Bồ Tát xuất gia, dưới thần lực của Đức Phật theo Pháp được nghe, đều lãnh ngộ và thọ trì, đọc tụng được cả. Này xá lợi Phất, ở cõi này ta nói Pháp rất ít, so sánh với Pháp tạng của Đức Phật Như Lai bất động, nói trăm phần, ngàn phần cho đến Upanisada phần, cũng chẳng bằng một. <clears throat> Này xá lợi Phất, đó là do Đức Như Lai bất động lúc tu Bồ Tát Đạo có phát nguyện rằng, lúc tôi thành Phật trong nước tôi, các Bồ Tát do thân lực của tôi theo Pháp, mà họ được nghe đều lãnh ngộ, thọ trì, độc tụng được cả. Này Xá lời Phất, các Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ, do bản nguyện thần lực của Đức Như Lai bất động, nghe Pháp của Đức Phật ấy nói, đều có thể lãnh thọ, độc tụng, thông thuộc. Lại nữa này, Xá lời Phất, các Bồ Tát ở nước Diệu Hỷ, nếu lòng họ muốn đến cõi nước của chư Phật khác, vừa khởi tâm thì liền qua đến, thân hình y phục, ngôn ngữ, âm thanh, đều khéo đồng với người địa phương ấy. Sau khi đến đảnh lễ và cúng dường chư Phật và lắng nghe chánh pháp, khéo thưa hỏi, việc xong họ trở về bản quốc. Này Xá Lợi Phật, trong hiền kiếp này sẽ có 996 Đức Phật Như Lai xuất thế. Nếu có Bồ Tát nào thích thấy Đức Như Lai bất động, thì nên nguyện sinh về nước diệu hỷ của Đức Như Lai ấy. Này Xá Lợi Phật, nếu thiền nam thì nữ nào từ cõi này và những cõi khác mạng chung hoặc đã sinh hoặc đang sinh hoặc sẽ sinh về nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động thì ắt chẳng tin ở bậc thanh văn. Vì sao? Vì họ thực hành Phật đạo thường gặp Đức Như Lai, Thiên Ma Ba Tuần chẳng có dịp tiện lợi với bậc nhị thừa thanh văn và bích chi Phật. Họ đã dứt hẳn quan niệm họ thường ở tại các đại hội Như Lai và quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này sẽ lợi Phật, Ông cần phải biết, nếu ở tại cõi nước thanh tịnh của Đức Như Lai bất động, các chúng sinh ấy trọn không thái chuyển, chẳng thể giận nhiếp, cũng không thoái lui, họ ăn trụ vô tụ bồ đề, có thế lực lớn chẳng bị lay động, trọn không thoái chuyển. Này sẽ lời phật nếu có thiền nam thiền nữ, này, cõi này, hay ở thế giới khác lúc mạng chung sẽ về đức diệu ấy ấy, thì lúc sinh họ được nghĩ rằng tôi đã vào nhà Như Lai, ở trong ở an trong thành vô ý. Nay xá lợi Phất, các Bồ Tát nước diệu vậy ấy có chuyện, luận bàn, đều tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Họ tôn kính lẫn nhau, tưởng là bậc đạo sư của nhau. Lại nữa này xá lợi Phất, ở nước diệu hỷ, các chúng Bồ Tát, người tại gia rất ít, người xuất gia thì đông, tất cả đều do thần lực của Đức Như Lai bất động. Ở nơi Pháp được nghe liền có thể lãnh ngộ, tọa trì, độc tụng, nay sẽ lại vất hang tại gia Bồ Tát ở nước ấy, dù chẳng thường ở trong Pháp hội. Nhưng do thần lực của Đức Phật lúc đứng lúc ngồi, đều nghe được Pháp và liền lãnh hội, thọ trì, đọc tụng thông thuộc. Hàng xuất gia Bồ Tát, dù ở phương khác cũng được như vậy. Cái Bồ Tát ấy bỏ thân lấy thân, với kinh Pháp đã được nghe, trọn chẳng quên mất. Tuy ý nguyện vãng sinh về các cõi Phật, đây cũng là sự trang nghiêm cho con đức bản nguyện của Đức Như Lai bất động. Này số lời Phật, nếu Bồ Tát nào muốn trong một đời thấy vô lượng trăm ngàn ức na do tha chư Phật, thế nên nguyện sinh về nước của Đức Như Lai bất động. Nếu Bồ Tát nào được sinh về nước ấy, thì liền thấy vô lượng chư Phật trong các cội lành là có thể vì vô số trăm ngàn chúng sinh mà diễn thuyết pháp yếu, khi các chúng sinh tăng trưởng gốc lành. Nay sẽ lợi Phất, trong hiền kiếp này chư Phật sắp xuất thế, nếu các Bồ Tát đã bi phục ẩm thực ngoại cụ, và y dược các thứ cần dùng cứu dường chư Phật ấy rồi xuất gia. Xuất gia xong, ở chỗ chư Phật tịnh tu phạm hạnh, đem căn lành ấy so sánh với phước đức tương ưng ba la mật đa của các Bồ Tát ở chỗ Đức Như Lai bất động. Tu trong một đời cũng chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, cho đến Upanisa Đà Phần cũng chẳng bằng một. Đây cũng là công đức thanh tịnh, trang nghiêm, cõi Phật của Đức Như Lai bất động. Này xá lợi Phất nếu có Bồ Tát từ cõi này hay cõi khác khi mạng chung hoặc đã sinh, đang sinh hoặc sẽ sinh về nước của Đức Như Lai bất động, tất cả đều được bậc không thoái chuyển. Vì sao? Vì ở nước ấy thiên ma ba tuần chẳng làm chướng ngại cũng không có ma nghiệp làm nhiễu loạn. Này xá lợi Phất mới như loài rắn độc bị thần chú chế phục, chẳng làm hại được tất cả những trùng vật khác. Thấy rắn độc này cũng chẳng lo sợ. Những rắn độc này dầu không độc hại, nhưng vì bản nghiệp mà thọ thân rắn ấy, thì mà ba tuần ở nước Diệu Hỷ cũng như vậy. Do Đức Như Lai bất động, lúc tu Bồ Tát Đạo bản nguyện căn lành hồi hướng như vậy, lúc tôi thành Phật sẽ điều phục các ma chẳng làm chướng não, các ma cũng chẳng làm chướng não các Bồ Tát, các thanh văn và tất cả phàm phu ở nước tôi. Nhưng các ma ấy do nghiệp đời trước chiêu cảm, mà họ mà thọ lấy thân hình ma sinh vào cõi nước diệu hỷ để tự trách, tự ăn năn nghiệp tội nghiệp từ bố thị của họ. Được có thân và tên thiên ma ấy, dù được tự tại nhưng họ thường sinh lòng chán ghét. Lúc Đức Như Lai bất động thuyết pháp, các quyến thuộc ma thường dự nghe, nghe xong lòng họ thanh tịnh, lý mến, chúng có thanh văn mà tự nghĩ rằng làm thế nào ăn trộn được cảnh tịch tỉnh, thiểu dục tri túc Chúng ma ấy thường sinh lòng xuất gia mà không có ý tưởng làm chướng ngại. Vì thế nên ở nước Diệu Hỷ, tất cả Bồ Tát, Thanh Văn và Phàm Phu do oai lực hoàn thể của Đức Như Lai bất động. Lúc hành đạo Bồ Tát mà thường được an lạc, đây cũng là sự trang nghiêm thù thắng của nước Diệu Hỷ. Bây giờ tôn giả sẽ lời phất bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ đem bảy báu đầy cả cõi đại thiên, để bố thí cầu nguyện sinh về nước diệu hỷ, thì do hành nguyện này mà họ trọn chẳng xa vào bậc thanh văn và bích chi Phật. Từ một nước Phật đến một nước Phật, họ tuần tự cúng dường phụng sự chư Phật Như Lai và nghe Pháp, dù chưa chứng vô thượng Bồ Đề, nhưng được thấy trăm ngàn muôn ức cho đến vô lượng nay cho tha chư Phật. Ở chỗ chư Phật họ trồng những cội lành. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ do phương tiện này để bị báu đầy cõi đại thiên đã bố thí, thì do căn lành ấy mà phản sinh nước diệu hỷ. Đức Phật bảo sẽ lợi Phất, đúng như vậy, này sẽ lợi Phất, họ khéo sinh, khéo về, những Bồ Tát như vậy đầy trong nước ấy, này sẽ lợi Phất với như vàng, mỏ, nấu luyện tinh thuần, loại bỏ tạp chất chỉ còn lại chất vàng, rồi đem làm thành đồ trang sức. Ở nước diệu hỷ, các Bồ Tát ăn trụ ở chân thật cũng như vậy các Bồ Tát thanh tịnh ấy. Nay ông cần phải biết, này sẽ đại Phất, các Bồ Tát ở nước Diệu ỷ hoặc đã sinh, đang sinh hoặc sẽ sinh, tất cả đều thực hành. Nhất hạnh, đó là an trụ nơi Phật hạnh. Này sẽ đại Phất thế nào là Phật hạnh? Đó là hạnh, vượt hơn bậc thanh văn và bích chỉ Phật. Nó thực hành một hạnh là giải danh của hạnh ấy. Vì thế nên này sẽ lời Phật, nếu Bồ Tát thích thực hành một hạnh ấy, phải nguyện sinh về nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động. Này xá lợi Phất, các Bồ Tát được ta thọ ký không thoái chuyển, nên sinh về nước của Đức Như Lai bất động. Các Bồ Tát sinh về nước ấy, ta chẳng rời bỏ họ. Này xá lợi Phất, Vĩ như quốc vương quán đẳng dòng sát đế lợi, có nước định xâm lăng, vua Nga tân nghĩ rằng, những phi hậu và các con của mình chẳng kham chống lại quân địch, mà những của cải cho báu nên thâu vào cung thành, chán bị quân địch xâm hại. Quốc độ của vua an tịnh vấn vàng, oai chấn địch quân, chẳng lo tai nạn. <clears throat> Ta chẳng rời bỏ các Bồ Tát cũng như quốc vương kia đối với các phi hậu, vương tử và tài bảo vậy. Người tu hành Bồ Tát cần phải biết, trong nước diệu hỷ không có sự lo sợ như ở cung thành, vua nước địch như ba tuần khó làm chướng ngại cho người tu Bồ Tát hạnh ở nước ấy. Quốc vương quán đẳng chẳng bị quân địch xâm nhiễu, cũng vậy, Đức Như Lai chẳng bị thiên ma nhiễu não. Này sẽ lời Phật, bây giờ có người sợ chủ nợ đi qua nước khác thì không bị chủ nợ cưỡng đoạt. Vì sao? Vì chủ nợ và người nhà của y chẳng đến đó được. Các Bồ Tát sinh về nước diệu hỷ thì tuyệt đường theo dõi của Mai Ba Tuần cũng như vậy. Này sẽ lời Phật, ở ờ, Tá Bà này, Tiên Ba Tuần thường làm chướng ngại cho các Bồ Tát và Thanh Văn. Ở nước Diệu Hỷ, các chúng thiên ma chẳng làm nghiệp ma. Các Bồ Tát ở nước ấy, hoặc đã sinh, đang sinh, hoặc sẽ sinh, thường không có sự sợ hãi. Vì sao? Do Đức Như Lai bất động lúc hành đạo Bồ Tát, có bao nhiêu căn lành đều hồi hướng như vậy. Khi tôi thành Phật, ở nước tôi, chúng thiên ma chẳng làm chướng ngại và không làm ma sự. Này xá lợi Phất mới như có trượng phu, giỏi uống thuốc độc, có thể làm cho tiêu hóa, làm cho thức ăn không có độc hại. Thiên ma ở nước ấy cũng như vậy, thường làm lợi ích mà chẳng làm tổn hại. Này xá lợi Phất, nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động thành tựu vô lượng công đức như vậy. Bây giờ tôn giả xá lợi Phất tự nghĩ, nay tôi mong muốn được thấy nước diệu hỷ, Đức Như Lai bất động và chúng Bồ Tát Thanh Văn Đức Phật biết tâm niệm của tôn giả xá lợi Phất, liền chẳng rời chỗ ngồi, dùng thần lực để làm cho thấy tất cả, rồi hỏi tôn giả xá lợi Phất. Này xá lợi Phất, ông có thấy chăng? Tôn giả xá lợi Phất bạch, vâng, con đã thấy bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật hỏi, này xá lợi Phất, ông thấy chư thiên và loài người ở nước ấy có chút ít tướng sai khác nhau chăng? Tôn giả xá lợi Phất bạch, Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy có chút tướng nào khác nhau. Vì sao? Vì con thấy người rất diệu hỷ, từ y phục, uống ăn cho đến đồ trân ngoạn, đều là những thứ mà chư thiên dùng. Đức Như Lai bất động ở giữa đại chúng thuyết pháp, như tòa núi hoàng kim trái sáng. Chúng thanh văn đông vô lượng vô biên. Bây giờ có người đi giữa biển lớn trong ra bốn phía chẳng biết bờ mé. Con nhìn ngó chúng thanh văn ấy cũng như vậy chúng thanh văn ấy, theo chỗ nghe Pháp, thân tâm họ chẳng động lay như nhập thiền định, chẳng phải như người, cõi này, nhập định có lúc lay động. Bạch Thế Tôn Nếu thiền nam thiền nữ đem bảy báu đầy khỏi đại thiên ra bố thí, thì do căn lành ấy, họ khéo được vãng sinh về thế giới diệu hỷ. Vì sao? Vì họ cũng được không thoái chuyện như vậy. Bạch Thế Tôn, ví như sứ giả của nhà vua cầm ấn phù, đi qua nước khác. Dọc đường các quan trấn phòng chẳng làm trở ngại, vì sao vì thế lực của ấn vua nên không bị người ngăn trở. Các Bồ Tát cũng vậy, hoặc từ cõi này, hoặc từ thế giới khác sau khi mạng chung, hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh về nước diệu hỷ ấy, tất cả đều được không thoái chuyển do Thượng Bồ Đề. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn. Họ sẽ mau chứng vô thượng Bồ Đề. Tôn giả sẽ lời vất là Bạch Phật. <clears throat> Bạch Thế Tôn, Bồ Tát sinh ở nước ấy cùng với Bậc Tu Đà Hoàng, quả ở cõi này không khác nhau. Vì sao? Vì như Bậc Tu Đà Hoàng quả chẳng còn đọa vào ác đạo. Các Bồ Tát hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh về nước diệu hỷ ấy, tất cả chẳng còn đọa ác đạo, cũng chẳng xa vào Bậc Thanh Văn và Bậc Bích Chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng vô thượng Bồ Đề từ một cõi Phật đến một cõi Phật, chẳng đời cho Phật và chúng thanh văn. Đức Phật dạy, đúng như vậy này sẽ lời Phật, cái Bồ Tát sinh về nước ấy chẳng phải bậc thanh văn và bất chi Phật, cho đến trong lúc chưa chứng vô thượng Bồ Đề, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, thường được hiện tiền cúng dường cho Phật, và sẽ chứng được Phật quả. Này sẽ lời Phật, như người chứng quả tu đa hoàng thì quyết định sẽ được thanh văn Bồ Đề, trọn chẳng đọa ác đạo. Cũng vậy, các Bồ Tát ở cõi này hay ở cõi khác sinh về nước ấy thì quyết định sẽ chứng vô thượng Bồ Đề từ một cõi Phật đến một cõi Phật. chứ vị thường được hiện tiền cúng dường chư Phật trọn chẳng xa rời vô thượng Bồ Đề. Tôn giả sẽ lời phật là Bạch, Bạch Thế Tôn. Ở cõi này có những bậc tư đại hàm hướng và tư đại hàm quả, cho đến những bậc A-la-hán hướng và A-la-hán quả, cùng với các Bồ Tát sinh ở nước ấy đồng nhau không khác. Đức Phật dạy, này sẽ lợi Phất, ông cho nói như thế, vì sao? Vì chỉ có các Bồ Tát ở cõi này được Đức Phật thọ ký mới không khác với các Bồ Tát sinh ở nước ấy. Lại nữa này sẽ lợi Phất, Bồ Tát ngồi đạo tràng ở cõi này cùng với Bồ Tát sinh ở nước ấy không khác. Vì sao? Vì các Bồ Tát ở nước ấy thực hành hạnh Phật, chẳng bị thiên ma phá hoại, trọn chẳng vào bậc nhị thừa, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Họ thường cúng dường tất cả chư Phật cho đến chấn quả, vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Tôn giả đang nghĩ rằng, nay ta nên xét sức biện tài của trưởng lão Tu Bồ Đề. Nghĩ xong, Tôn giả hỏi trưởng lão Tu Bồ Đề, Bạch trưởng lão, chúng ta nên nhìn xem Đức Như Lai bất động và chúng thanh văn cùng nước diệu hỷ ấy. Trưởng lão Tu Bồ Đề bảo Tôn giả này, ông muốn thấy Đức Như Lai bất động Nay ông nên nhìn lên phương trên. An An nhìn phương trên rồi thưa, tôi nhìn tổ phương trên đều trống không, vắng lặng. Tu Bồ Đề nói, Đức Như Lai bất động, chống thanh văn và cõi Phật ấy. Cũng như vậy, như là thấy phương trên. bây giờ, sẽ là phật bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như Phật đã dạy, Bồ Tát ở cõi này, được thọ ký cùng với Bồ Tát sinh ở nước Diệu Hỷ không khác. Bạch Thế Tôn, nay con chẳng rõ đồng nhau ở chỗ nào. <clears throat> Đức Đức Phật dạy, này sẽ Lợi phật, vì pháp giới bình đẳng, nên được không có khác. Phẩm năm Công đức trang nghiêm, niết bàn. Bây giờ, tôn giả sẽ Lợi phát lại suy nghĩ, Đức Thế Tôn đã nói, Đức Như Lai bất động, lúc tu Bồ Tát Đạo công đức vô biên. Đức Thế Tôn lại nói nước diệu hỷ cùng chúng thanh văn, chúng Bồ Tát, đức nghiệp thù tán động lớn trang nghiêm. Này mong Đức Thế Tôn, khai thị về việc Đức Như Lai bất động, diệt độ hóa tích thế nào. Đức Phật biết tâm niệm của Xá Lợi Phất bèn dạy rằng, Này Xá Lợi Phất, ngày Đức Như Lai bất động nhập Niết Bàn, hóa thân phân bố khắp tất cả thế giới, ở trong địa ngục nói những diệu pháp, đem pháp điều phục vô lượng hữu tình, đều sẽ chấn được quả A-la-hán. Nhưng thời gian này, Người được chứng quả đem so sánh với trước lúc Đức Phật ấy diệt độ, những người chứng quả vô học số lượng càng tăng. Liền trong ngày ấy, Đức Như Lai bất động tỏ ký cho Đại Bồ Tát hương tưởng rằng, sau khi ta diệt độ, ông sẽ thành Phật hiệu là Kim Liên Như Lai, ứng cúng, đặng chánh giác. Ừ. Này xá lợi Phất, Đức Như Lai Kim Liên ấy, cõi nước công đức và số chúng thanh văn đồng như Đức Như Lai bất động. Lại nữa này, sẽ lại Phất, lúc Đức Như Lai bất động nhập Niết Bàn, khắp đại địa đều chấn động, tất cả cõi đại thiên gầm rống phát ra tiếng, tiếng ấy vang suốt đến trời sát cứu cánh. Chư thiên nghe tiếng ấy, biết rằng Đức Như Lai bất động nhập Niết Bàn. Này sẽ Lợi Phất, trong cõi nước diệu hỷ, bao nhiêu rừng, cây và cỏ thuốc, đều ngã ngọn về phía Đức Như Lai bất động nhập Niết Bàn. <clears throat> Chư thiên đều mang tràng hoa hương thơm và những y phục rải lên trên thân Phật. Những hoa hương được rải ấy bao bọc giáp vòng theo một do tuần. Trong cõi đại thiên bao nhiêu hàng trời, rồng, giả xoa, càng thất bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma La Già đều hướng về Đức Như Lai bất động, chấp tay, đảnh lễ. Chư thiên ở cõi khác do thần lực của Đức Như, của Đức Phật. Cũng đều được thấy Đức Phật nhập Niết Bàn, suốt bảy ngày đêm, chư thiên ấy lòng buồn rầu, chẳng mang đến sự vui thú, cũng không có tưởng niệm dục lạc. Họ bảo nhau rằng, Đức Như Lai bất động là ánh sáng của thế gian, là con mắt của chúng sinh, sau này nhập diệt quá sớm vậy? Này, xá lợi Phất, nếu có Bồ Tát từ cõi Ta Bà này, hoặc từ cõi khác sau khi mạng chung sinh về nước diệu hỷ, nếu đã hiện tại sinh về nước ấy, họ đều được thọ ký vô thượng Bồ Đề, chẳng phải lấy số trăm để tính được, mà phải lấy số ngàn và số trăm ngàn để tính. Số trăm ngàn Bồ Tát ấy phải biết là vào số chư Phật, đều vào số chư Phật, vào số nhất thiết chủng trí tánh. Nếu có đại Bồ Tát nào sẽ sinh về nước ấy cũng đều được nhập số chư Phật. <clears throat> này sẽ lại vất trường hàng Bồ Tát không thoái chuyển, các Bồ Tát khác. Ở cõi này nếu chẳng được nghe Đức Như Lai bất động môn của công đức Pháp, đó đều là bị ác ma nhiếp thọ. Lại nữa, này sẽ lại Phật sau khi Đức Như Lai bất động nhập Niết Bàn cho đến thời gian chánh Pháp còn ở đời. Các Bồ Tát sinh ở nước Diệu Hỷ cũng sẽ vào trong số ấy. Vì sao? Vì do nguyện lực của Đức Như Lai bất động. Các Bồ Tát ở, nếu ở Thời gian sau, ta sinh về nước Diệu Hỷ. phải đọc tụng 108 pháp môn, đọc tụng rồi mới có thể thọ trì tất cả pháp kia. Đức Như Lai bắt đầu an lập 108 pháp môn, bản tánh. Sau khi ta diệt độ, nếu có Bồ Tát nào sẽ sinh về nước Diệu Hỷ, cũng phải đọc tụng 108 pháp môn và có thể thọ trì tất cả pháp môn. Này sẽ lời Phật, Đức Như Lai bất động khéo nhiếp thọ các Bồ Tát. Đức Phật dù đã diệt độ nhưng tiếng Phật thuyết Pháp và câu đức trang nghiêm vẫn không khác lúc Đức Phật còn ở đời. Nay sẽ đời Phật, lúc diệt độ, từ thân Đức Như Lai bất động, phát lửa để tự trà tì xá lợi đều là màu hoàng kim, như cây đê di la, mỗi phân đoạn đều có chữ vạn, xá lợi của Đức Như Lai ấy cũng vậy. Lại nữa này xá lợi Phật, xá lợi của Đức Như Lai bất động, phần nào cũng tròn đầy, trong ngoài đều có tướng các tường như cây bổ kala tùy chỗ mở, trong ngoài đều có lằn các tường, xá lợi của Đức Như Lai ấy cũng vậy. Này xá lợi Phất, vì cúng dường xá lợi chúng sinh nước diệu hỷ, xây tháp bảy báu khắp cả cõi đại thiên, là đem hoa sen ngàn cánh màu vàng rồng để cúng dường. Cõi đại thiên ấy lấy tháp hoa để trang nghiêm. Lại nữa này xá lợi Phất, ở nước diệu hỷ, nếu các Bồ Tát nào sắp diệt độ, lúc Lâm Chung không bao giờ mất chánh niệm, mà thấy những tướng lành tốt. Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sinh về không có Phật, mình đang làm Phật ở đó. Hoặc có Bồ Tát thấy cõi mình sắp sinh về có Phật, mình sẽ phụng thờ. Hoặc thấy có Bồ, có Bồ Tát nhập tai mẹ, hoặc thấy có Bồ Tát mặc giáp trụ lớn, hoặc thấy có Bồ Tát bỏ nhà xuất gia, hoặc thấy có Bồ Tát ngồi đạo tràng hạng ma, hoặc thấy có Bồ Tát chứng nhất thiết chủng đế, hoặc thấy có Bồ Tát ở thế giới ấy thành chánh giác, chuyển chánh pháp luân hoặc có Bồ Tát trụ trong hư không, tự thân lần lần diệt mất chẳng sót chút gì. Ví như đốt cỏ, khói, bốc cao lần lần cháy tan đến tắt mất. Này sẽ lời Phật các Bồ Tát đã diệt độ rồi, chư thiên và nhân dân lo bố thí cúng dường. Lại nữa này sẽ lời Phật, Đức Như Lai bất động sau khi nhập Đại Niết Bàn chánh pháp trụ thế đến trăm ngàn kiếp. Lúc đó tôn giả sẽ là Phất bạch rằng, Bạch Thế Tôn, chánh pháp của Đức Như Lai bất động, trụ thế trăm ngàn kiếp, là loại kiếp nào? Đức Phật dạy, này sẽ là Phất. hai mươi tiểu kiếp là một kiếp, chánh pháp ấy trụ thế trăm ngàn kiếp như vậy. Này sẽ lại Phất, lúc chánh pháp ấy diệt rồi, có ánh sáng lớn chiếu mười phương, đại địa đều chấn động phát âm thanh lớn, nhưng chánh pháp ấy không bị thiên ma phá hoại được cũng không do Đức Như Lai ấy và chúng thanh văn tự ẩn mất. Chỉ vì thời gian ấy ít người nghe Pháp, phần đông không ham thích nên người tiếp Pháp đều xa lánh họ. Với chánh Pháp đã ít nghe nên càng thêm sự bất tính. Bất tính đã tăng trưởng thì không chuyên cần tu tập. Các thi kheo thông hiểu chánh Pháp sẽ rút lui, ẩn giật. Thấy mọi người không ham thích chánh Pháp nên chẳng còn ra hoàng tuyên, đó là lời dạy của Đức Như Lai bất động, dần dần mai một. Phẩm xấu, nhân duyên, vãng sinh. Bây giờ tôn giả sẽ lời vất bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát dùng sức căn lành nào làm nhân duyên đã được vãng sinh về đức diệu hỷ của Đức Như Lai bất động. Đức Phật bảo sẽ lời vất này sẽ lời vất nếu Đại Bồ Tát muốn sinh về nước diệu hỷ, thì phải học theo Đức Như Lai bất động tuổi xưa, Lúc hành đạo Bồ Tát phát thệ nguyện rộng lớn, rồi cầu nguyện sinh về nước ấy. Hạnh nguyện như vậy có thể làm nhân duyên sinh về nước diệu hỷ. Là nước này sẽ đầy vất. Lúc thực hành bố thí ba la mật đa, Đạo Bồ Tát đem căn lành ấy hồi hướng vô Thượng Bồ Đề, nguyện được hội ngộ Đức Như Lai bất động, do nhân duyên này sẽ được sinh về nước diệu hỷ. Đạo Bồ Tát thực hành giới Ba La Mật Đa, cho đến bát nhã Ba La Mật Đa cũng vậy. Lai nữa này sẽ lại vất ánh sáng của Đức Như Lai bất động chiếu khắp cõi đại thiên. Bồ Tát nguyện cầu đời sau sẽ thấy ánh hào quang ấy, chứng vô thượng chánh giác. Và thấy quang minh rồi, thành Đại Bồ Đề. Là đem ánh sáng nơi thân để chiếu khắp thế giới. Bồ Tát do nhân duyên này sẽ được sinh về nước diệu hỷ. Này sẽ lại Phật, chúng thanh văn của Đức Phật ấy, số đông, vô lượng, vô biên, Bồ Tát nguyện được thấy chúng thanh văn ấy, tháng rồi khởi công hạnh chứng Phật Bồ Đề. Lúc chứng Phật Bồ Đề rồi, cũng có vô lượng vô biên chúng thanh văn. Như vậy, do nhân duyên này, Bồ Tát sẽ được sinh về nước diệu hỷ. Lại nữa này, sẽ Lợi Phất, trong nước ấy có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát, nên luôn trụ niệm rằng, tôi muốn thấy các Bồ Tát ấy tu hành thiền định, tôi sẽ theo học cùng các Bồ Tát ấy hội họp, đồng học, đồng tu, đồng đến rốt ráo, tôi nguyện sẽ được hội ngộ với người muốn cầu viên mãn đại từ bi, với người muốn cầu đại bồ đề, với người bỏ lời tâm nhị thừa, với người an trụ tánh rỗng không chân thật, với người nhớ niệm danh hiệu của Phật Như Lai, Pháp và Tăng. Này, xá lợi phật, có thiện nam thì nữ nào được nghe danh hiệu của các hàng Bồ Tát như vậy sẽ được thọ sinh ở nước diệu hỷ, vốn là đem căn lành bát nhã ba la mật đa hồi hướng đến Đức Như Lai bất động. Do nhân duyên này, người ấy quyết định được sinh về nước Diệu Hỷ. <clears throat> Lại nữa này sẽ lại Phất. Nếu Đại Bồ Tát nguyện sinh về nước ấy nên quán tưởng cảnh tượng ở phương Đông, vô lượng thế giới có chư Phật như lai thuyết pháp vi diệu và chúng thanh văn theo niệm tưởng hiện rõ ra trước mắt. Nguyện tôi sẽ thành Phật thuyết pháp vi diệu và chúng thanh văn đều như Đức Phật ấy này sẽ lợi bất. Các Bồ Tát nên tu ba thứ, tùy niệm căn lành, nguyện cùng tất cả chúng sinh, bình đẳng, cùng tụ tập hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Này sẽ lợi Phất, Bồ Tát hồi hướng căn lành như vậy không có hạn lượng. Giả sử tất cả chúng sinh đều riêng cầm một cái bát lớn bằng hư không mà nói rằng, xin Ngài đem căn lành ấy, chia cho chúng tôi. Nếu căn lành ấy có sắc tướng đem cấp cho chúng sinh, đều đầy tất cả bát của họ. Rồi họ đều cầm đi, nhưng căn lành ấy vẫn không cùng tận, vì hơi hướng vô thượng Bồ Đề không có hạn lượng, chẳng thể di chuyển. Này sẽ lời phát ba thứ tùy niệm căn lành thành tiểu ấy hồi hướng nhất thiết chủng trí, do căn lành ấy mà tam bảo chuyển theo. Nếu có Bồ Tát nào thành tựu căn lành ấy thì chẳng còn đọa tất cả ác đạo, và có thể trừ dẹp ma ba tuần, và các chục và các ma chúng. Tùy ý tất sinh về nước diệu hỷ hay bất cứ một nước nào ở mười phương. Vì thế nên với tùy niệm căn lành này, Đại Bồ Tát cần tích tập. Khi tích tập nó rồi, nên hồi hướng đến Đức Như Lai bất động. Do đây sẽ được sinh về nước diệu hỷ. Lại nữa này, sẽ lời Phật. Nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động có công đức trang nghiêm rộng lớn mà trong vô lượng cõi Phật khác không có. Vì thế nên Bồ Tát phải phát tâm như vậy. Tôi đem căn lành này, nguyện sẽ thấy nước ấy. Nước ấy trang nghiêm, nguyện sẽ nhiếp thọ. Cổ nguyện sẽ thấy các Bồ Tát ở nước ấy này sẽ lợi Phất. Do nhân duyên trên đây, Bồ Tát sẽ được sinh về nước diệu hỷ. Này sẽ lợi Phất, Đại Bồ Tát nguyện sinh về nước ấy phải phát tâm nguyện, ưa thích tăng thượng. Nếu thiền nam thiền nữ phát nguyện tăng thượng, ta đều tọa ký cho họ sẽ được sinh về nước diệu hỷ. <clears throat> này xá lợi Phất với như có tòa thành, không có lầu đài, vườn rừng ao hồ, cũng không có chỗ cho voi ngựa qua lại. Vô trong thành ấy, dù có thế lực ở yên, nhưng vì tòa thành trống trơn nên chẳng phải là tòa thành trang nghiêm. Cõi tha bà của ta đây cũng vậy, vì không có những công đức như nước diệu hỷ, nên chẳng phải là cõi trang nghiêm. Này xá lợi Phất, nếu cõi tha bà của ta có những công đức trang nghiêm ấy, thì sẽ như cõi nước trang nghiêm thù thắng của Đức Như Lai bất động. Này sẽ lệ Phất, nếu Đại Bồ Tát phát nguyện sẽ nhiếp thọ thanh tịnh cõi Phật thì nên như Đức Như Lai bất động ở thuở trước, hành Đại Bồ Tát thu tập công đức trang nghiêm cõi nước thanh tịnh và phải nhiếp thọ công đức như vậy. lời nữa này sẽ lệ Phất, như ta ngày nay được vô thượng Bồ Đề, được phục vô lượng chúng sinh, để được chứng quả nhị thừa, hàng thanh văn của ta giáo hóa điều phục đều nhóm họp cả lại để so sánh với hàng thanh văn của Đức Như Lai bất động, thì chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, cho đến đà phần cũng chẳng bằng một. Vì sao? Vì số ấy, vô lượng vậy, nó nói về phần giải thoát thì không khác. Này xá lợi Phất, lúc Đức Di Lặc Như Lai xuất thế, chúng thanh văn và những người được điều phục so sánh với chúng thanh văn của Đức Như Lai bất động, cũng như số trên chẳng bằng một phần Upanisada. À. Này sẽ lại Phật, ông nên biết do Đức Như Lai bất động một hồi tuyết pháp, có thể điều phục vô lượng hữu tình, nên người được Đức Như Lai ấy nhiếp thọ không ai có thể biết được số lượng. Này sẽ lại Phật, cộng chung tất cả chúng thanh văn và những người được chúng thanh văn này điều phục của ta, Thích Ca Mâu Ni Phật, của Di Lạc Phật và của tất cả chư Phật trong hiền kiếp, đem so sánh với số chúng thanh văn của Đức Như Lai bất động cũng vẫn không bằng một phần Upanishada. À, vì sao? Vì số quá nhiều vậy. Giải thoát thì không khác. Lúc đó tôn giả sẽ lại phát bạch Phật. Bạch Thế Tôn, theo dõi con nhận hiểu ý nghĩa của Thế Tôn đã dạy, thì nước dụ hỷ chính là nước A-la-hán, chớ chẳng phải là nước phàm phu. Vì sao? Vì đức ấy bậc chấn A-la-hán quá nhiều. Đức Phật bảo sẽ lại Phật. Đúng như vậy, này sẽ lại Phật. Như lời ông nói, trong nước ấy bậc A-la-hán rất đông nhiều. Lại nữa này, sẽ lại Phất, có đại thiên này, số lượng tinh tú chẳng nhiều bằng chúng thanh văn ở nước của Đức Như Lai bất động, do vì một hội thuyết pháp của Đức Như Lai ấy có vô lượng hữu tình, được quả A-la-hán. này sẽ lại Phất, số lượng tinh tú ở toàn cõi đại thiên này chỉ bằng số hữu tình được quả A-la-hán trong một hội thuyết pháp của Đức Phật ấy Chúng thanh văn ở các pháp hội không có số lượng. Lời nữa này xá lợi phật. Hàng chư thiên và nhân dân, vun trồng cội đức ở nước ấy, trời, người, cõi cát, dù dùng thiên nhãn cũng chẳng thấy được, dù đến tại nước ấy dùng thiên nhãn vẫn chẳng thấy được. Nếu ai nghe công đức này rồi thọ trì, đọc tụng thông thuộc, người này đã thấy nghe Đức Như Lai bất động, lúc hành đạo Bồ Tát. Vì thế nên nay nghe pháp môn công đức này, liền có lòng tin thanh tịnh, này sẽ đầy vất trong các cõi nước ở tất cả thế giới phương Đông. Hoặc người Bồ Tát Thừa hoặc người Thanh Văn Thừa đọc tụng thông thuộc pháp môn này, số người ấy rất đông nhiều. Những bậc Thanh Văn và Bồ Tát ấy, do nguyện lực của họ, đã sinh, đang sinh hoặc sẽ sinh về nước diệu hỷ của Đức Như Lai bất động. Chỉ trừ các bậc Bồ Tát không thoái chuyển, vì các Bồ Tát không thoái chuyển, ở trong các cõi nước ấy sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Trong các thế giới ở mười phương cũng đều như vậy. Hôm nay sau lời Phất, Đức Như Lai bất động làm bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát Thừa ở tại nước Diệu Hỷ và các cõi nước phương cát. Này Sa Lợi Phất, nếu có thiền nam, thiền nữ nghe pháp môn công đức của Đức Như Lai bất động mà khéo có thể thọ trì, đọc tụng, thông thuộc, đối nguyện về Đức ấy, thì từ khi đó đến lúc mạng chung, ngài được Đức Như Lai bất động thường hộ niệm, không cho các ma và quyến thuộc ma làm lòng họ thái chuyển, và biết những người ấy từ nay đến lúc được vô thượng Bồ Đề, không có sự lo sợ thoái chuyển, cũng không bị hại vì nước lửa, dao gậy, độc trùng, ác thú, cũng không bị người hay quỷ thần làm kinh sợ. Vì sao? Vì thường được sự ủng hộ của Đức Như Lai bất đồng, vì sẽ được sinh về nước diệu hỷ. <clears throat> Này Sa Lợi Phất, như mặt trời, dù ở đất xa, nhưng chiếu ánh sáng, nắng cho chúng sinh diêm phù đề, cũng vậy, Đức Như Lai bất động có thể làm ánh sáng cho các Bồ Tát ở những cõi khác. Này xá lời Phất, như thì kheo có thiên nhãn có thể thấy những hình sắc tốt xấu ở phương xa, cũng vậy dù ở tại nước mình, Đức Như Lai bất động đều thấy tất cả hình loại của các Bồ Tát ở những thế giới khác. Này sẽ lời Phất, như thì kheo được tâm tự tại có thần thông ba la mật đa ấy rồi, có thể biết rõ tâm niệm của tất cả hữu tình, mặc dầu ở rất xa, cũng vậy, Đức Như Lai bất động biết rõ tâm của các Bồ Tát ở các thế giới khác. Này sẽ lợi Phất, như thị kheo có tiên nhĩ có thể nghe được âm thanh rất xa. Cũng vậy, có những chúng sinh ở các thế giới khác nguyện rằng, tôi nguyện được sinh về Đức Diệu Hỷ. Đức Như Lai bất động liền nghe lời nói của họ. Này sẽ lợi Phất, các hạng, thiện nam, thiện nữ ấy, Đức Như Lai bất động đều biết rõ họ tên, nếu hai tọa trì, đọc tụng, thông thuộc pháp môn của nước này, thì đều được Đức Như Lai bất động, thấy biết và đã hộ niệm họ. Lúc ấy tôn giả sẽ lời phất bạch rằng, Bạch Thế Tôn, rất là hy hữu, Đức Như Lai bất động, hộ niệm chúng đại Bồ Tát ấy. Đức Phật dạy, đúng như lời ông nói này sẽ lệ Phất, các đại Bồ Tát ấy được Đức Như Lai hộ niệm. Vì sao? Vì hộ niệm các Bồ Tát nên tất cả chúng sinh đều được hộ niệm. Này xá lợi Phất, như đại vương quán lãnh có nhiều kho lẫm chứa đầy lúa đậu, nghiêm lệnh cho quan chủ ti phải khéo giám sát giữ gìn vì sao vậy để cứu tế nhân dân lúc có nạn đói kém. Này xá lợi Phất, các Bồ Tát ấy sau khi Đức Như Lai diệt độ sẽ chứng vô thượng Bồ Đề, lâu chánh pháp thiếu kém có thể làm mùa trúng lớn. Đức Như Lai cũng như vậy, khéo có thể hồ niệm các Bồ Tát ấy. Này sẽ Lợi Phất, ở cõi Tây Bà này có các Bồ Tát sẽ nghe Pháp môn, Đức Như Lai bất động công đức. Họ có thể tọa trì, độc tụng, thông tuộc, quyền sinh về nước diệu hỷ. Phải biết những người này được bất thoái chuyển. Nếu có Bồ Tát khác nơi Pháp môn này, khác có thể thọ trì, độc tụng thông thuộc, rồi khai thị giải thuyết cho vô lượng chúng sinh. Khi các chúng sinh ấy dung trọng của công đức như vậy, và sẽ gần gũi vô thượng Bồ Đề. Này sẽ Lợi Phất, nếu có Bồ Tát nguyện mau chứng vô thượng Bồ Đề thì phải thọ trì độc tụng thông thuộc pháp môn này rồi khai thị giảng thuyết cho chúng sinh. Vì sao? Đại Bồ Tát phải giảng thuyết pháp môn công đức này để tạo nghiệp đại trí tuệ. Phải phát khởi tích tập như vậy, do vì phát khởi tích tập nên các vị ấy hiện đời sẽ sạch phiền não. Này sẽ lời Phật, vì thế nên hàng thanh văn thừa nghe pháp môn này nên thọ trì, độc tụng thông thuộc, rồi khai thị diễn thuyết cho chúng sinh vì sao vì do thọ trì chánh pháp như vậy tiền nam thiện nữ ấy hiện đời sẽ chứng bậc vô học này sẽ lời phật nếu có thiện nam thiện nữ tĩnh tâm thanh tịnh nơi pháp môn sơn tán công đức này và nên vì người khác luôn luôn diện nói nhưng người ấy chẳng ngoài hai đời sẽ được quả vô lậu này sẽ lời phật pháp môn công đức của như lai bất động đây chẳng phải là hàng ngu cạn mà có thể thọ trì được Người có trí tuệ sâu rộng mới tội trì được. Này sẽ lời phát thì nam thì nữ nào sẽ thấy chư Phật chắc chắn đức thân sẽ được pháp môn xưng tán công đức này. Này sẽ lời phát, ví như vô giá bảo châu từ biển lớn mang về, ý ông của ông nghĩ sao, ai sẽ là người được trước? Tôn giả sẽ lời phát bạch, bà Thế Tôn các quốc vương vương tử đại thần là người được trước. Đức Phật dạy, này sẽ lời phát, pháp môn công đức của gia Lai bất động cũng vậy. Bồ Tát được trước, các Bồ Tát ấy sẽ được không thoái chuyển. Nếu nghe pháp môn này liền có thể thọ trì độc tụng tâm thuộc, các Bồ Tát ấy vì vô thượng Bồ Đề, ở nơi tánh chân như sẽ siêu năng tu học. Tôn giả sẽ lời phát Bạch Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát muốn ở bậc không thoái chuyển, khi nghe pháp môn xưng tán công đức này phải thọ trì, độc tụng thông thuộc. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát an trụ pháp môn này, ở trong pháp tánh sẽ chẳng thoái chuyển. Đức Phật dạy, này sẽ lợi Phất, giả sử có người đem vàng trồng đây diêm phù đề ra bố thí để trong mong được nghe pháp này, nhưng trọn chẳng được nghe, vì sao? Vì pháp môn công đức này chẳng phải các chúng sinh phước bạc sẽ chấp trì được. Lại nữa này sẽ lợi Phất, nếu hàng thanh văn thừa nghe pháp môn công đức này rồi thọ trì độc tụng, vì vô thượng bồ đề và vì tương ưng chân như mà siêng năng tu tập, người ấy ở thân đời sau sẽ được thành tựu hoặc trong hai đời thì được bậc nhất sinh bổ xứ, hoặc là ba đời, chẳng bao giờ vượt quá sẽ thành bậc chánh giác. Nếu họ nghe pháp môn xưng tán công đức Như Lai bất động này rồi, thì phải đọc tụng thông thuộc lại khai thị diễn thuyết cho vô lượng chúng sinh. Này sẽ lại vất, như chuyện luân thánh chương do nghiệp đời trước mà cảm bảy báu hiện ra, cùng với do bản nguyện lực của Đức Như Lai bất động. Hôm nay ta nói pháp môn công đức này này sẽ đầy Phật. Nơi Pháp môn xưng tán công đức này, các đại Bồ Tát đã nghe hoặc sẽ nghe, đều, đó đều là do từ bí nguyện của Đức Như Lai bất động. Lúc hành đạo Bồ Tát thuở trước, hoặc sẽ ở nơi chư Phật trong hiền kiếp, họ dự nghe khai thị pháp môn này. Như hôm nay ta khai thị diễn thuyết cho bao nhiêu, danh số, chẳng thêm, chẳng bớt. Vì thế nên các Bồ Tát nào muốn mau chứng vô Thượng Bồ Đề thì nơi pháp môn sân tán công đức này phải thọ trì đọc tụng thông thuộc và diễn nó cho người khác. Lại nữa này, sẽ lời Phất, nếu thiện nam thì nữ nào việc cầu pháp môn này nên đến xóm làng thành ấp kia để lắng nghe thọ trì, đọc tụng thông thuộc, thì dù lọ họ là hàng xuất gia, mà ở nhờ nhà bạch y tại gia, ta nói họ cũng không có lỗi, cũng cho họ ở. Vì sao? Vì họ muốn sau khi họ chết, pháp môn này sẽ chẳng ẩn mất vậy này sẽ lại mất. Nếu thôn ấp ấy ở xa xôi, các người ấy cũng phải đến ở đó lắng nghe tọa trì, đọc tụng, khai thể diện tiết pháp môn này. Này sẽ lại Phất, thiện nam thiện nữ ấy đối với pháp môn xưng tán câu đức này, nếu đã là đã được thành đã được lưu hành, hoặc ở người khác có quyển kinh này, họ phải đến nơi đó biên chép. Người kia nếu yêu cầu phải dứt thiện nam, hoặc bảo kinh hành, hoặc bảo ngồi, bảo đứng họ đều phải chiều theo chỗ yêu cầu của người kia để biên chép kênh này. Nếu đến thôn xóm ấy tìm chẳng được thì phải qua địa phương kế cận tìm cầu kênh này để biên chép thọ trì đập tụng thông thuộc rồi lại khai thị diễn thuyết cho người khác. Nếu đến địa phương khác vẫn tìm cầu chẳng được, họ phải phát thệ như vậy. Giới vô thượng Bồ Đề tôi chẳng nên có ý nghĩ thoái chuyển, vì tôi đã được nghe tên pháp môn xưng tán công đức như lai bất động. Khi ấy, đối với, đối với tôi muốn, tôi được lợi ích nên khiến tôi lắng nghe. Này sẽ lợi Phất, pháp môn xưng tấn công đức Như Lai bất động này, có ai diễn thuyết được, và người dự nghe đều do sức oai thần của Đức Như Lai cả. Tôn giả sẽ lợi Phất Bạch, Bạch Thế Tôn sau khi Đức Như Lai diệt độ, do oai lực của ai mà được nghe pháp môn này. Đức Phật dạy, này sẽ lợi Phất, sau khi ta diệt độ, Do sức oai thần của Đức Như Lai bất động nên sẽ được nghe, hoặc do Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Đế Thích sẽ siêng gia hộ cho các vị Pháp Sư tuyên dương Pháp môn này. Và các Bồ Tát ấy vì bản nghiệp thành tục nên Tứ Đại Thiên Vương dùng oai thần gia hộ sách tấn làm cho họ được nghe Pháp môn này. Tôn giả sẽ lời phát bạch, bạch Thế Tôn, Pháp môn như vậy có thể thành tựu được công đức rộng lớn, Đức Phật dạy. Đúng như vậy, đúng như lời ông nói, Nay sẽ lợi vất nếu trong nước nào bị tai nạn sấm sét mưa đá và những sự kinh khủng khác, các thiện nam thiện nữ ấy phải nên chuyên, nghĩ nhớ Đức Như Lai bất động và sơn danh hiệu của Ngài, thì các tai nạn ấy sẽ được tiêu trừ. Đó là do vì tổ xưa, Đức Như Lai ấy đã cứu vớt trăm ngàn, trăm ngàn loài rồng thoát khỏi khổ não. Là do vì từ bi bản nguyện chắc thật chẳng luống hồi hướng căn lành nguyện cầu viên mãn nên sân danh hiệu Ngài, thì tai hoạn tự tiêu trừ, chỉ trừ những hữu tình có túc nghiệp thành thục. Trưởng giả sẽ lập bất bạch, Bạch Thế Tôn các Bồ Tát muốn hiện đời, chứng vô thượng Bồ Đề phải như Đức Như Lai bất động, tu hành, nguyện thời xưa. Đức Phật dạy đúng như vậy, này sẽ lời Phật, đúng như lời ông nói. Ít có Bồ Tát nào đã có thể tu thanh tịnh quả Phật, hay sẽ tu như Đức Như Lai bất động. Này sẽ lời Phật, các Bồ Tát được nêu Đức Như Lai bất động đều sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Đối với Phật, tánh và nhất thiết chủng trí cùng nhiếp thọ Phật độ thì đều đồng như nhau cả. Về phần chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn, chẳng phải là không có ưu việt, nhưng về phần giải thoát thì không, thì không khác. Bây giờ chúng trời, có dục và phàm thiên đều hướng về Đức Như Lai bất động chắp tay, đảnh lễ mà sướng ba lần. Nam mô Như Lai bất động, ứng cúng chánh đẳng, chánh giác, rất là hy hữu. Nam Mô Như Lai bất động ấn cúng chánh đàn chánh giác. Nam Mô Như Lai bất động ấn cúng chánh đàn chánh giác. Chúng con nguyện được sanh về cõi của Đức Phật Như Lai bất động, nước diệu hỷ. <clears throat> Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai ấn cúng chánh đàn chánh giác, khéo nói được pháp môn xưng tán công đức ấy. Chư thiên cõi dục đem hoa trời, mạng Đà La và các thứ hương trời rải trên Đức Phật các hoa hương được rải lên ấy hợp thành, hợp lại thành lọng ở trên hư không. Chư thiên cũng vói rải hoa hương đến Đức Như Lai bất động để cúng dường. Lúc ấy thiên đế thích nghĩ rằng, tôi và chư thiên cõi dục cùng hàng bốn chúng để muốn được thấy Đức Như Lai bất động. Đức Phật biết ý nghĩ của thiên đế nên liền hiện lên hư không, ngồi kiết già. Do thần lực của Đức Phật, tất cả đại chúng đều an trụ trên hư không và đều thấy nước diệu hỷ. Nơi Đức Như Lai bất động, chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn bên ấy. Thấy được rồi, tất cả đại chúng đều quỳ gối bên phải, hướng về Đức Như Lai bất động. Đại chúng ở cõi này đồng nghĩ rằng, phải chăng vì thấy Đức Như Lai bất động, mà chư thiên cung trời đau lợi, đến hội họp để trả bái cúng dường. Lúc ấy thiên đế thích nghĩ rằng chư thiên ở nước diệu hỷ kia cho nhân tướng mà có ngã kiến, Nhân dân ở nước ấy ăn mặc hưởng thụ chẳng khác chư thiên ở nước ấy. Đức Thế Tôn sau khi nhiếp thần thông, bảo thiên đế thích. Này thiên đế, nhân dân ở nước diệu hỷ đều hưởng thọ phước vui cõi trời. Hãy nên ưa thích. Những chúng nhân này được thấy Đức Như Lai bất động và ưa thích sự hưởng thụ phước trời của Đức Diệu Hỷ. Sau khi mạng chung, họ sẽ được sinh về nước của Đức Như Lai bất động. Các chúng sinh ở nước ở dẫn thế giới khác cũng như vậy, tôn giả Sa Lợi Phất nói với Thiên Đế Thích. Ngài thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Đức Như Lai bất động. Do nhân duyên này, Ngài sẽ được sự lợi ích làm lành trong hiện đời. Huống là Ngài đã được Pháp hơn người. Thiên Đế Thích lúc ấy lại nghĩ rằng, các chúng sinh ấy nghe Pháp môn công đức này cũng được lợi ích lành. Huống là được sinh về nước của Đức Như Lai bất động. Đức Phật bảo Thiên Đế Thích, Hàng Bồ Tát Thừa sẽ sinh về nước ấy cũng được lợi ích lành, vì sao về các Bồ Tát ấy đều được an trụ bậc không thoái chuyển. Nói các Bồ Tát khác hiện đời nguyện sinh về nước ấy, phải biết đều là người an trụ bậc không thoái chuyển cả. Lúc Đức Phật nói pháp môn này, có 500 tỳ kheo được thâm giải thoát nơi Pháp vô lậu, 5.000 Bồ Tát, 6.000 tỳ kheo ni, 8.000 ưu bồ tát, 10.000 ưu bà di, và vô lượng thiên tử cõi dục đều phát nguyện sinh về đức diệu hỷ của Đức Như Lai bất động. Đức Phật liền thọ ký cho họ, đều sẽ được vãng sinh về nước ấy. Nếu có chúng sinh nào sẽ phát nguyện sinh về nước ấy, Đức Phật cũng đều thọ ký, họ sẽ được vãng sinh. Nam Mô Bốn Sư Đức Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ khắp cõi đại thiên đều chấn động sáu cách, đó là động, biến động và đặng biến động, chấn, biến chấn và đặng biến chấn. Do gì được sự gia trì của Pháp môn Như Lai, của Pháp môn xưng tán công đức Như Lai bất động này vậy? Đức Phật nói kinh này rồi, tôn giả sẽ lập Phất và các thế gian như chư thiên, nhân dân Adula, Càn Tắc Bà, Ca Lô La, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, tất cả đại chúng, nghe lời Đức Phật dạy đều rất vui mừng, tính thọ, phụng hành. Kinh Đại Bảo Tích Phẩm Quyển Như Lai Bất Động